chị là chị tuyết bánh của chị là nổi tiếng nhất là bánh tráng cuốn một mét bánh tráng cuốn của chị là thường là một mét có những khách yêu cầu là 2 mét 3 mét cũng có chị vẫn có làm nhưng mà chị thường là chị nói là một mét ăn thấy mẹ rồi ăn thấy mẹ rồi ăn thấy mẹ rồi ăn sao ăn hết hai mét ba mét nữa yên tâm đi một mét là một người ăn là đảm bảo trong đó có nhiều topping lắm đầy đủ hết cho nên khỏi lo ăn một người một mét là đủ rồi <laughs> không cần phải ăn nhiều Chị là chị Tuyết Quán của chị là ăn vặt bò bía Thiên Vũ à, Tại địa chỉ 371 xe 30 xe 8 Trường kinh phường 14 Tân Bình Từ lúc 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối Quán của chị là nổi tiếng nhất là bánh tráng cuốn 1 mét với bò bía món của chị tổng cộng là gần có hai mấy món ba chục món món người ta thích nhất là bầu bía bánh tráng cuốn một mét chị rất thích bán đồ ăn vặt cho nên chị chọn món bánh tráng cuốn này á, là chị bán mọi người cuốn rất là bình thường rồi cho nên chị thử cuốn một cái loại mà dài nhất luôn á để cho nó đặc biệt hơn người ta thì rốt cuộc là được mấy bạn học sinh đó họ mấy đứa bé nó thích cho nên nó cứ bảo chị là chị ơi đặt lên tên cho chị là bánh tráng cuốn dài một mét vậy đó bánh tráng cuốn một mét của chị á trong đó nó gồm có tép ô gà vụn hành phi trứng cút xoài rau răm đó là những thứ nằm ở trong cái phần bánh tráng đó là để cuốn khi cuốn lại xong á, là chị sẽ cho topping là trong đó là khô gà hành phi tỏi đậu phộng khô mật khô bò trứng cút mỡ hành và bơ và tương ớt đặc biệt là nước sốt me nhà chị làm bánh tráng cuốn mà có nước sốt nếu không có nước sốt nó sẽ không có ngon mà cái nước sốt đó là nó có vị chua nghe cái vị chua làm cho cái phần bánh tráng ăn nó không có ngán nữa nói chung là khách của chị tới đây vui lắm thích thì cắt cái phần bánh tráng cuốn dài một mét thích thì cắt ra còn không thích thì để nguyên dài ra vậy đó rồi bắt đầu chị cho topping riêng ra nước sốt riêng ra thường thì khách tới ăn xong á là ra về á thì chị cũng hay hỏi ý kiến của khách là món ăn có được hay không có vừa ý không thì khách bảo là rất ngon kỳ nó lạ nữa khác rất là nhiều chỗ nhiều chỗ nó không có nước sốt đâm ra chị cũng cũng vui cũng mừng tại vì mỗi lần như vậy mình cũng phải hỏi ý kiến khách để mình rút kinh nghiệm được chiều khách hả chị buôn bán dễ lắm khách muốn ăn sao chị làm vậy à cái vụ mà chiều khách tầm miễn chê đó chị chiều tới nhưng mà đừng khó chị nha khó chị là chị khó lại <laughs>